Trời mưa lạnh không anh? Nóng lắm Dạ Em lạnh quá trời luôn Lạnh trời áo các chị Ờ ha Không nên buồn Và không có gì phải buồn Thì chúng ta vẫn không buồn Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi Cách nhót cua chay một phát ăn ngay Bước một chọn thời điểm Ôi 7 giờ rồi sao chưa mưa nữa trời Anh ơi anh ơi mình chờ chậm lại xíu được không anh Sao vậy? Em bị say xe à? What? Cái gì? sai say xe xe ba gác mà sai xe ờ em sai xe còn hơn sai sai sai xỉn nữa anh à, mắc ói nha à. bước hai cầu xin vũ trụ rồi thắng thắng thắng thắng thắng ơi thắng thắng thắng ơi thắng thắng rớt chép rớt chép rớt chép em ơi rớt chép em ơi rớt chép rớt chép cái gì vậy bà nội Bước ba bạo phải thật bạo Anh mạnh, vô vô đây đừng mưa mạnh mạnh. Mưa mưa rồi Mưa rồi anh. Ờ công nhận nha. Miệng anh Linh dễ sợ luôn á. Vừa nói xe chạy chậm chút xíu mưa, mưa thiệt quá mạnh. <laughs> mưa mắc gì vui. à, ha. Tự, tự nhiên cái trời mưa em vui dễ sợ hưng phấn luôn anh thịt sấm xét rồi anh ơi sấm chớp á tắt đèn đi chả là tâm trí đây meo meo meo meo chả là tâm trí tôi đây em sợ sống chết. tôi không thích vậy nha nope. quê là quê là quê chúng mình quê nhiều trời mưa lạnh không anh nóng lắm à, em lạnh quá trời luôn lạnh trời áo anh chị ờ ha ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài buồn hoài Đúng không?